Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Di Khả Gaming và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với lần bài boss số 14 anh em ơi. Và những cái video như boss số 2, số 3 thì ít hôm Khải sẽ lên video anh em xem tiếp tục nha. Và đừng quên à, mỗi khi xem lần bài boss anh em đã lại cho Khải một like chia sẻ ủng hộ chơi anh em. Giờ thì Khải có hai con đầu tiên Khải à, thả cái này butter đâu đó Khải thả cái này quấn uh, này mày. Đó, giờ butter cái lấy máu mê các kiểu này điệu vậy. Lấy may mắn cho anh em. Đó thì hiện tại bây giờ thì xếp máy của Khải vẫn là 66 nha anh em vẫn là 66 đây cho anh em xem tổng thợ để chuẩn bị đánh boss thì à, vẫn xếp máy như cũ nhẫn 25 động sát ngọc bội 25 động sát 50 kèm với cái này là 5 điểm 55 55 với cái này 6 nữa là 61 kèm với cái này 5 nữa là 66 nha nè đó giờ <coughs> khải uh, à, về khải mang cái mặt nạ cho uh, chính cái rồi thôi đó đó rồi ok để <clears throat> cho anh em đọc vô bùa cái nữa sau này mà rồi ok anh em và nói chung là khải à, vừa rồi khải hả con cắm cái máy bên này coi rồi vô rồi long long bị thả luôn long ơi đánh xong hai con này đến lông thả luôn <coughs> ồ ờ, buổi chiều ờ, ờ, đánh nhanh của hiếu lầm mà anh này chịu gì nổi đánh nhanh lại anh à? gái lại đứa còi anh gái ờ đến lại em đây lại đứa còi anh em xem anh em có thợ ghép kênh youtube cho một làm hồ chơi nha em ơi đó cái đồ cái bên này bịch luôn chứ là nó giỡn này bị nhật độ hai con đầu tiên anh long cứ thả cái này thả thoải mái thôi sống này thả thoải mái thôi có mấy con đánh bậy nè mày về bờ về bờ nha em ơi bắt sống từ từ nha em ơi anh em đang xem trong lam hồ chơi em ơi khui hang có đồ à. gì đây hỉ nữ Rồi. một một ngọc bội hai con bót được một ngọc bội tiếp tục thám làm ơi <laughs> má hai con bót được đúng một ngọc bội <laughs> tiếp tục tục thả ra anh thả ra anh lắm rồi ok vô đừng một cái nữa mày mấy ngọc bội vậy thôi gì quýnh cái gì được một cái ngọc bội vậy mỗi một ngọc bội đầu sao mà chón có mươi nữa chứ hai mươi cái ngọc hai mươi đà. ai vui à, tiếp theo là những con uh, ờ, boss uh, ờ, tiếp theo Ủa, thằng ti lại bán tiếng lâm đao à em quanh uh, cho nằm đọc bùa nó lấy ít mana nằm đọc bùa lấy mana nó bùa cho nó nhanh ti định đổi phái gì à đó ai à, <coughs> anh bị tiếp tục lại mày lầm đo <coughs> bán được giá đó em mua đừng mồm anh nữa hả <laughs> nữa hả ok trời ơi chơi phải nâng cấp chứ anh gái ừ, ok đau càng ngày càng nâng cấp càng mạnh anh ok mời cứ trải nghiệm <laughs> nãy ờ, đưa không nhiều anh em không chịu đưa ạ em ơi một số búp này anh em cầm hết rồi đam thì anh em không online không chịu đưa à, một cái vũ khí Long ơi có vũ khí kia không đấy thiệt là em cũng đang mang mang cái cái xác đường môn đó đó chứ mới giỡn đâu ừ. mày đường mật á bây giờ đường môn đường hả rồi tiếp tục em ơi thả đi làm ơi mươi mà nó mắc tỷ tỷ kinh đó anh đặt nó ngon mà triệu mận đó nó bán nó để năm triệu rưỡi chứ mình vô mình nói chuyện thì ờ, mình mua không tới giá đó đâu ừ. nó để đó cho mình cái giá mà hai cây vũ khí nha nam ơi hai cây vũ khí nha nam từ từ để nhiều nhiều khôi đã hết con này mấy nữa con, khôi đẹp này con này à, tôm con này à, mấy con à, chắc khoảng hơn à, trăm con hơn rương nói chung hơn rương anh tùng còn mớ anh tùng mới nghe bình quá trời anh đợi gì có anh còn bốn con nữa xong rồi à ờ, đã xong đây nha anh tùng đến tùng xong nữa rồi rồi hung thủ là gì đây có hai con ơi okay. con ơi cái gì độc lạ làm gì vậy em là gì mất hồn vậy ổn độc lạ nó vô nó quýnh hả con phụ tăng thôi mấy con này chưa ờ, à, đừng đừng đừng đừng đừng rồi mít, mít luôn mít luôn nó không biết đâu rồi nó không biết rồi ok khui em ơi đừng đánh em ơi con này không có đánh con này đỡ anh đánh thôi khui ba cây vũ khí bốn cây vũ khí Ủa, Hiểu Tăng ơi? Bot bại rồi em vô em đam phụ được, boss này yếu À, em không Trời ơi, Long tổ tóc vào mùa đầu sắp 17 Trời, được, cũng được Đậu ờ, Rồi, đưa cho Long còn phóng binh nữa, cái chì này mà Số Cái đó mà cây đao rồi luôn thì Làm chậm bốn mươi sinh lực trăm ngon này Cũng được, ngon kim Đó Ôi, trời, đồ vậy Má, cái này sinh lực ngon nha Tao mươi có tiền rồi hút nồi lực hai à, lại cho long hồng binh nữa lại cho long hồng binh nữa rồi giờ lấy đồ lên Long ơi Đồ quá trời rồi, Khải lên lụm ra rồi hút nguồn lực hai ra Ok, rồi Được uh, mấy cây vũ khí đủ Quay, quay, Ôi, cô bọc Lại tiếp tục vũ khí nữa Từ từ ép, từ từ phun, từ từ phun, lượm luôn Từ từ phun, lượm luôn, lượm luôn, lượm luôn Ôi, vũ khí nhiều nha Ôi, ôi, không được lên Ôi, trời, trời, ôi, vô lần này đánh bất thường bị ngon Toàn vũ khí không trời Ôi, rồi Trời ơi, này mua nhiều nhiều đánh ngon rồi Khui, khui, khui, khui Đồ ông số Trời ơi số Bắp luôn Số Đồ vũ khí không này mình Này cái này Độ 520 Wow, này 520 hai cái đao cái bóng Trời 520 Sao Trời cái đau Tóc đâu Quay, <laughs> cái này tóc luôn. cũng ngon này nha Băng à, sát 51 là rạc, rạc, rạc, sắc rạc, 25 rạc, nữa rạc, Đoán rạc. luôn Rồi, làm gì lá đồ Nam ơi Được món đồ Mấy món đồ gọi tầm tóc không? Rồi, được vài cây vũ khí được tương đối nè mày, Đan Long mày. Cái cây cái cây hồi nãy mà cái cây bắn sáng vừa rồi mà có tóc không? Khắn lăm ba mươi. Cái gì? ok ok đợi tới anh long long đợi tới long ơi đợi đợi em bỏ rương tới em sau anh em xem đợi tới này. ơi ừ. rồi đợi có rương anh em ờ, được ba cây vũ khí với lại à, một cái đôi giày với lại một cái bao tay sinh lực lực cái này cũng bỏ chất đẹp thôi em biết bán được hay không ai Khui ha Khui ha này uh, Anh Nai Ồ anh quýt chết một con được ra hai, ba người bỏ luôn à ừ. đủ nãy mình hai con mít nè Hai con ra đúng một món nữa Thủy này à, chỉ có nhẫn thôi chứ gì ơi con sao lại mít <laughs> luôn vãi chưa con sao lại mít luôn khui khui ha cái cái cái cái chì mà ba bảy độc sáu ba bảy ngon tầm 30 nội lực cao 120 sinh lực lực cao Ôi trời 120 nữa Nhìn lá này ơi Mấy cái chùy đó bán cho nó về từ à. tự nó Tổng sinh lực lực cao thôi em ơi Đây đây Mấy cái chùy top 30 nãy Này có 40 là có tiền nha 40 là ngon, còn 20 không à Rồi Ok anh em đợi chút anh Tùng nữa xong anh em ơi 5 phút đợi chút Kim nhiều vậy Ok anh em ơi tiếp tục uh, à, boss em ơi Đúng rồi, rồi kim nhạc thì nó mới ra nhiều nhận kim kim kim kim nhiều anh em ơi tiếp tục anh em ơi lúc này anh em có hỏi sơ qua cái top top cá nhân như thế nào thì ờ, một cái nọ mắt ọp 3 tháng một cái trang bị đồ áo nón 3 tháng hàng sử dụng rồi ờ, những trang bị còn lại như là ơi xì những mùa trước nè món đình quốc rồi một à, nhẫn động một món động sát râm đâm một phi dân mùa này có bông tiêu nó không anh tùng có vẫn có một con bông tiêu nha nè con bông tiêu thứ hai con bông tiêu thứ hai đủ tốt server lần này là lên bốn năm con rồi ừ chim băng đẩy nó đẩy đẩy nó chim băng độ quá một giỡn một cái chim băng mở này tí tí tí tí ở đăng like bất bất tục em ơi <laughs> chết anh ạ dạ. <laughs> ừ, ừ. có mua áo thổ ờ, tiếp tục à lên tổng ơi 10 tháng bằng 20 rồi hai rồi kim ui kim gia chiền này với hà nội ngang nữa à thả tiếp tục anh ơi sao anh ơi ừ, quăng cho cái hạt này về dài ba cái làm giải tẩu cái nha thầy ok ok ý có mua về thủy cấp độ 30 kháng hỏa hai xin nỗ lực trăm cái hai không được rồi gì à đúng rồi tiếp nữ giày nữ tốc độ 30 kháng hỏa hai nỗ lực trăm lấy hai ôi lấy đợn ra thôi đi con nhu tình nữ phòng thủ 15 à đứng đợi nhiệt đồ anh em ơi hàng V hàng V Đồ, má con có nhận kim là sinh lực sức mạnh cao ta Đi rồi, cười cười cười cười Cũng ngon với ta cười hàng Ờ, Ngọc bội nữa. À, sinh lực sức mạnh cao đi. Giang gian chán 30. Chờ hai kia bói nốt, chờ hai thổ bói. Từ chờ hai thổ này bói nốt rồi uh, à, thả tiếp nhanh tổng đầy chút nha. Cố gắng dìu bờ thì được gì không em ơi. Thời gian nguyên bắn con này nữa được được được trong uh, sau cái nhận đó kiểu gì cũng có một cái kim sinh lực cao sức mạnh ủa má cái bao tay này cái bao tay này mắc mắc không phải bao tay nào anh chán 30 mươi uh, kháng hỏa 20 mươi xin lực 104 được lực 41 ơi có cái mọc nào cho em nhanh Khải U được có nữa em thằng thằng bán thì anh Tùng mình bán một thằng nào cho là cho em có em tính bán nhiều kim em mua luôn ừ 20 kim nhận khăn lôi 30 sinh lực 200 mua không rồi đó nghỉ chơi đồ hằng độc mà hồi <laughs> ra cái đó anh tùng mình xài cũng chưa đến được em rồi ôi mày bị anh anh vui ra dạ, cái đó mua bán hai chục kim anh mua luôn ba ờ, chục ờ, mất một liền ra đường nào cũng lại em 20 Để em biết đâu Đường biết 40 đâu. À ngập bòi 40 vòng 2 ừ, Sinh lực dạ. cao nha xin lực cao nha Lực cao nha À ok ok ờ, Ngập bội Đan đây Đan đây đan đây xuống đây Anh nắm rô Anh nắm rô Anh nắm rô mà Anh nắm rô mà Rồi gia tấu này gia tấu này sinh lực lực, lực cao và cái này cũng ờ, cái này có nhiều người cũng cùng lôn xài nhẫn gia tấu này dây chuyền gia tấu này ráp này nhẫn ráp này chục nhẫn hai trăm hai mươi đời trăm hai mươi nữa ô oh, luôn anh tùng ơi trời ơi hàng về anh tùng ơi đó đây. Vô, vô rồi Tùng ơi. Vô, vô, vô. Xin lượng cho 11, làm chậm 40 dùng 1, đang cần. Dạ. luôn nha. Ôi, hai cái luôn. Rồi, vô luôn. Hai nhẫn chậm. ngon một nữa, đồ đang hiếm anh em. Hai cái với một. Rồi, rồi, rồi, rồi ôi thêm cái dùng hai nữa bộ, ba cái luôn ôi mùa này dùng ngon ôi thêm cái nữa bốn cái luôn ôi lần này đánh vẫn ngon ui bốn cái nhẫn không chậm vãi cái liền bốn cái luôn bốn cái rồi tiếp tiếp tiếp tục rồi ô ngon ngon ngon hàng về hàng về một nhẫn năm trăm đẹp bốn nhẫn năm trăm luôn đẹp vãi chướng tiếp tục thôi ơi thôi có một lần hai cái bốn cái gì anh bốn cái nhẫn một lần luôn vãi chướng thiệt về bơ về bơ tiếp tục thôi ơi ngon ngon ngon ngon hàng uh, quê tăng trưởng môn. đẹp anh ơi hai cá đẹp luôn ước ước à, ước à, là quá đẹp để không mình mình mình, mình, bỏ thêm ba ba cái đợt bài boss đặc biệt vô trên tùng đến tùng không <laughs> ra liên tục đẹp luôn vãi chứ cái đầu tiên ngon cái đầu à, tiên cái đầu tiên đẹp vãi rồi cái này cái này sinh lực phương pháp luôn cái này sinh lực 115 lăm ngon cái này là à, dòng 2 đồ nội lực cao dạ. cái này là dòng một nữa ngon vãi lần dưới luôn cái luôn <laughs> khoái chứ mèo gì đó cái đó ngon nhất về bờ phát một luôn em <laughs> hai cái lần luôn á giờ Mới là đó. anh tùng hết sợ đó không thể tin được luôn em nó ra phát một hai cái đủ luôn đang cần hai nhẫn luôn ồ buổi trước đánh không ra mà đủ mà bốn cái nhận hỏa cái năm làm chậm 40 hết đẹp luôn vãi chứ ờ. Xem mà Khải nó đeo hai cái nhẫn 20 khổ thân thế <laughs> Ừ, khổ thân thiệt sự Ít có khi về đó, về bốn cái được Ừ đó là là về bờ đó về bờ <laughs> sau bao nhiêu gọi là sau bao nhiêu sau nhiêu cố gắng không nên thấy bất ờ, ngờ nè trong bốn mươi nè giờ là nhận trong 40 khánh hậu 25 nè <clears throat> thổ thổ cầm gia truyền gia truyền nam nữ cũng được nếu mà ra truyền uh, thủy chón kháng hỏi này nồi đẹp luôn khải à, nếu nếu mà nói là ngon xét định quất á, mà ra được gia truyền kháng tất cả trên 10 cộng trống 40 nữa thì thực sự là con ờ, võ đan này về xét định quất là hợp lý nhất luôn đó nếu mà về được cái gia truyền đó hay gia truyền kháng cả làm chậm hai món đó là hàng hiếm rồi hàng hiếm là đi xét thì ờ, định quất đó chứ còn hiện tại đi xét định hiệp cốt không có kháng tất cả hơi hơi yếu về dòng kháng tất cả cái xét này đáng vẫn ok 80 chón 80 chậm và 80 chón 40 chậm một món kháng lôi rồi thôi lên thả tiếp đồng ơi Còn mỗi con Ok Ôi ngon như ta mỗi con ạ à. Ok lên đây Rồi Còn còn hai con xong lên hai con bốt đại Ok luôn Khui Nè quá đẳng cấp rồi trời ơi Ràng lần năm món luôn Về ba về bờ na lái nữa không Lấy hai ba hai ba chiếc nhẫn nữa thôi Ok nhận sức mạnh 14 Ôi sao Trời ơi gì cũng trống 30 trời Ăn lôi Cắn lôi rác Rác luôn Rác luôn trời ơi Mày bán xấu nhẫn À <laughs> được được Dòng 2 thay dân thế yên thêm được 1% Anh Tùng tí nữa em đưa nhẫn dòng 1 cho lái dùng thiếu 5 anh Tùng ơi ừ. được, ngon, được, dư dòng 2 Ôi, ngập bội bán 2 nữa Mày bán 2 nữa, úi dạ, để em mang sao vậy? Ngập bội 940 Được, được, cái này 1940 được nha không lắm 16 đợt này có ra rồi thường đói rồi mà đúng đồ có cái gì đó lấn cấn nè lấn cấn thường đói không nói chung lật cỡ lật cỡ rồi mà giống như kiểu hơi bỏ 40 để em được anh Hải ơi cái gì bò này 40 em toàn giá tổng 30 à bò 40 bò 40 gì em ý, mua ấy anh nội lực đây hai mấy mấy ok ok được mấy bánh uh, 40 cái này rác 16 đó ngọc bồi ngọc bồi thị nữ hả hai cái rác này anh em ơi được bội nữ rồi lên lại Bị nữ thì em em anh đi chăn anh bỏ con ừ. cái nhẫn mình bánh nem vô cho thiếu lâm là hợp lý á Cui Đồ hôm nay quýnh quýnh đồ có, có có tỷ lệ về bờ Ôi, cao thế Lại trong 40 nữa mà cắn họ có 5 điểm trận. Ê, nam ngon rồi Được, nữ, hai cái nữ luôn em ơi Hai cái nữ em ơi Hai chốn mùi nữa. Nhẫn mọc đó gì anh? Nhẫn mọc chả có dùng gì đồ mấy hôm nay mà có có thêm thêm lệnh bài nào quýnh đúng bài nè. Ừ, hôm nay có thêm lệnh bài đánh ngon á nè. Ờ, này đêm nay tôm tôm hôm nay quá ngon thêm lệnh bài. Một bài bắn hai bắn nhiều khai. Bán anh gì nè, đi chạy như vui khai ơi. Rồi hỏi anh Tùng đây thôi cho luôn cái bán gì cái này. Cho nó đi. <laughs> Ừ. ừ. Cho luôn cái bán gì cái này. Bán cái gì? Rồi về tự nhiên bắt anh Nam ơi, đưa cho mà xài. Rồi, rồi chạy về tự nhiên bắt nó bỏ vô đi cho đi. Bỏ vô cho đi trên đi. Ừ. Rồi ok, để em về em chốt đồ cho anh em xem nha mấy cái đồ tầm trung em vứt qua này là cái món đồ bán có tiền đưa cho anh Tùng bán một bán cái này cho anh em trong bàn mang kháng sinh lượng lượng tương đối tầm trung à, yeah. hai chiếc nhẫn làm chậm thì tê cu lê một cái nhẫn với bánh à, xấu cũng ngon rồi, được rồi, rồi, rồi, đang đứng đây. Ừ, về giao dịch chỉ con đây này sinh lực, lực. con này này sức mạnh 14 à, ai lấy cái này không anh em lầm luôn này mà sinh lực thấp á này là kích độ lực con số 19 lên để thả báo đại cảnh nhé ok này đem mình tới này ra ra rồi thả báo đại tiếp tục nơi thả đi anh này thả vào việc đó anh nam đâu gì lấy nhận bánh hai anh đây ngập bội chứ đây đây đây đây đây về cất tiền lại chứ thả báo đại rồi anh chết thả lần ba con bốn con luôn anh ơi có mấy con có mỗi hai con báo đại thôi ok lấy không lấy đi nào đang đứng đang đứng ở thành này Đâu, về bờ nhận mình bánh xấu Cái đấy mà tám mà được nha Nhận mình bánh tám chín chưa thấy nha mày ngập bội thì thấy Nhưng nhận chưa thấy Ui Rồi rồi rồi, vô góc, ok Để em vô góc em trưởng theo phụ luôn À, con cái bang hả Mạnh thường lương Rồi, ok Vô phụ boss cái này mày Anh leo leo Long lên phụ boss Long ơi Rồi, làm boss đại nè đâm vỗ này ba ủ nó chuẩn lăn trúng thiên luôn chăng như là nó bị kẹt nem độc nem độc chưa vô được góc á hai cái cũng hỏi là ok rồi việc cái hàng với hàng hiếm á thì cũng ra hiếm. luôn á hai nhẫn dòng một hiếm rồi mua mana đã thấy mấy thằng mua này luôn có ai bán đâu dòng một hiếm ờ đợi nhẫn thiên hồi này mà nhưng mà dòng một hiếm Hôm trước Khải mua cái nhẫn may mắn 5 dòng 1 là Khải mua 30 kim tương đương 2 triệu nè tầm này rẻ lầu lét lầu giờ hỏi gì nữa ừ, lọc bây giờ hai triệu mà tầm này nhẫn này chắc cũng được nếu mà bán được giá chắc cũng được uh, triệu triệu hơn là ngon có tiền rồi Nói chung ai mua cũng được ai mua bán luôn em ơi thực sự là nó thêm một phần trăm không tới đâu đâu năm anh em nào ưng cái nhẫn này bán xấu không năm hay cái ưng cái năm cái nào cũng được bán cho anh em rẻ bù ít tiền bot nè mua đánh tiếp nè <laughs> anh Long anh Long ơi Đồ. bên, bên Long bán ờ, giá hơn người yêu ờ, cũ anh Long bữa bán cái cái ngọc bội với giá truyền bán được chưa bán chừng nào vậy tám kim cho mấy gì hai món tám kim hả Đúng. Ờ, chưa hả Đó, ờ, ông chưa cái may mắn may mắn mà, Long cái bán Long bán tám kim mà Long Ủa, quán nào đám mình đâu rồi Nam đó may mắn năm tám kim cho mày. may mắn nào bán cho anh em bán người bán tám kim chứ ôi đồ mèo quá sao nó quýnh mình đâu vậy đem chuỗi rồi bán cho đủ sao nó quýnh chết tiêu luôn không mình cái lương trưởng kìa quá nó trưởng đang chết tiêu luôn trời á đồ phòng thủ vật lý đó anh em ơi hờn hờn thủ lý ồ ờ, chết luôn quá sao quýnh đâu vậy ai? sao quýnh đâu vậy ta chuột bắn lắm cái tiêu gì ghê vậy nó quýnh lan chết luôn anh em đợi tới nè mình ôi giờ ôi giờ nó quấn nó quấn 120 từ từ từ đang bớt gần năm độc 150 150 thì chưa ừ, 150 quấn đâu vậy rồi vô góc mà bạn chết nè rồi ờ, từ từ hãy vô góc lại 150 luôn hả Ok anh em ơi, vào góc góc chéo này là đánh được con con cái bang mạnh thường lương này nha anh em. Còn đứng góc giữa kia chết nha. Thà test hai ba lần còn đứng góc giữa chết nha. Rồi, đứng góc này đánh vô tường nha anh em. Đứng góc chéo nè, góc chéo ngay bờ tường đánh được. Gần gần gần chết thì cắn miếng bắn sâu nè một ông phước năm độc gì đó cái cái gì đây đủ cái gì đây nghe mày kiếm đi đâu lên đây đủ <laughs> nghe mày kiếm đâu đây <laughs> ờ đang coi máu nè máu đỏ khi nào bảo ngừng ngừng khai cắn nguyên bắn à ơi <clears throat> đạn cắn nguyên bắn nha nam rồi, tất cả anh em phô về thành dùng khải một cái. Tất cả phô về thành dân, cái dân, em ơi. Dân, dân, dân, dân. Đúng rồi, tất cả phô thành luôn, phô thành luôn. Phô thành luôn em ơi. Đúng rồi. Đứng mình thiên khử thôi, máu đỏ rồi, hờ hỏ nên là khử được. Rồi, đứng thành dùng khải một cái. Xem còn con kim lên phụ cái nữa. Anh Tùng rút luôn đi anh Tùng ơi, con kim sắp chết luôn rồi. Ok. Ok anh ơi. Má thằng kia phá vậy. Má thằng kia phá, phá xuống cho mình một phát nằm thành quá. Ngáo hả mày? Đập đi, đập chết đi, đập chết đi lầy này lầy của chúng tôi này lầy của chúng tôi này lầy của chúng tôi này lầy này lầy là đứng phá phá láo láo nháo ông anh tính cái đâm cuối à ừ láo nháo quen mà tám tháng tuổi này tôi mua tôi chuyên nhiều không tôi bình mình cầm không hiểu rồi họ chết nè lần này lần này giết tiếp ờ <laughs> ừ, đợi thiên kết thúc anh em thiên kết thúc mà anh em đầu máy bánh mà xong kết thúc được phun may mắn rồi anh em cắn phun may mắn rồi rồi màu trắng ba đam này chết nhật đồ chuẩn bị tư thế nhật đồ rồi con này ra được món thủ lý làm chậm là về bờ anh mày, ơi cứ thủ lý làm chậm cho mình là về bờ cho <coughs> con nghe mì nó ôn thủ khố ôn lộ lại lên nữa à đập nha đập đập, nó cái nha đập đập canh nha canh nha một hit bk ba <laughs> canh chạy xa xa tí vẫn <laughs> tránh rồi nè À ngáo vậy Láo Láo nháo lên đánh bot ghê đậu xanh À người Nhật đô <clears throat> Lần này nữa tôi Lần này nữa tôi Nó trưởng nó trưởng 15 mít này mà Bỏng 15 mít luôn <clears throat> rồi đụng màu trắng này hơi hơi bị lâu rồi nha rồi <laughs> biết vừa bị bụng nhưng mình lấy không trắng này hơi bị lâu rồi nha nữa á? nó lên nữa kìa lên nữa kìa tám trăm à ừ, lì lì này lì này lì này lì này không được <laughs> lì này <laughs> à, đấy đúng lì luôn nè. không được tám trăm nhạc đô trời ơi phun đồ luôn em ơi tin là u chết mẹ phun rồi lấy lấy con khác nha lấy con năm động ram nhặt lì mày nhặt đồ từ từ nè nấm động nhật à, ba món này, <laughs> từ từ em nó lên nó phá mút ra em từ từ em không cần giết nó em boss chưa chết mà rồi còn con kim nữa đó viên lục thủy tinh từ từ nhận sau rồi đã bói của này dạ. đến rồi vậy mắc năm cục cục mười nghìn độ trong mua rồi về thành bói đồ full may mắn đợi xem thực ra đồ gì không nha em con họ chết trước nha mọi người đại mặt tịch thiên vương tông ơi Được con ờ, được một cái cuốn đại một tịch thiên vương nữa đó lá Áo đó Giày đó Ô tây Chú thông pháp Giày thông pháp Giày Phục hồi Vũ khí 520 Giày Trời tóc phục hồi 500 Rồi nó 540 Rác mươi Được cái này kết thân phát Nó này anh lái nè Chất số 3 lần ba này chạy rồi để coi thử em đọc được cái gì đứng lên cho anh em xem bói qua em đọc anh em xem nha đây nè chiếm hình em đọc em đọc được à, năm món nữa nè phù vậy rồi khui hàng năm động này khui chưa chuyển màn hình trời ơi đại lùng thủ lý hai điểm anh em ơi đây đây đâu lùng thủ lý hai điểm làm chậm hai phá chướng năm trăm hai mươi đây nè này đã lần uống không trời ơi nhìn trắng đợi đầu sinh lực cao này chứ đầu chơi năm trăm ra ôi giày phòng thủ lấy 15 Rồi đây. không có không, vào, có không có tốc độ đâu à, có nội lực luôn mà áo năm trăm bốn mươi không có phục hồi không phục hồi Bỏ đi nón xốp luôn giày xốp luôn giày xốp rác hết em ơi đa lần nhìn cũng có dòng đáy nhưng mà không được dòng gì nè xốp Thôi, vậy là ờ, giờ đang Có dòng đó, nhưng mà điểm thì... <laughs> Cùi quá Rồi, lên sàn, nhiệt độ Tiếp tục hợp kim nha anh em Cổ bắt, cổ bắt này đứng góc nào đang được nên là thoải mái Chống phủ luôn Đủ một tí nữa nhớ cho ông Thiếu Lâm ăn cái bàn nhiệt tâm kinh trong nọn Đâu, giờ đang cơ à, à, lộn ăn, ăn cái đồ tẩy BK nhưng mà BK mấy đó rồi đó rồi độc làm mình dương vô phụ đam em ơi vô vô vô đám em vô đám đi khi nào đóng ngừng ngừng vô em vô vô vô đi đâu rồi đi đâu tăng ơi vô đam đi vô đam đi đam đi em khi nào anh bóng ngừng ngừng cứ đam đi rồi đam đi đam thoải mái còn cổ bắt này nó không không không đam được mình đâu đam đi có đủ thằng ma rồi nữa đây canh nha rồi em ngừng đam ngừng đam đi lại nó nữa rồi ngừng đam mà đến đồ sắt kìa đồ sắt đây em ơi đồ sắt đây em ơi đồ sắt đó nó nữa nó nữa đủ đủ sắc nó cùng màu không à, đứng lẫn trong đám mà không không từ cho em ném vị trí khác nha cho em ném vị khác nha ném vị trí khác nha cho nó nằm thẳng em ơi đồ sắc nó bình dương đồ sắc nó đúng rồi em ấy em phi chẳng lên trên nữa <laughs> trời trời trời <laughs> trời phi chẳng không cần phi chẳng ơi chết thiệt phi chẳng <laughs> phi chẳng có biết đi có đâu đồ chắc phi chẳng đúng không chết Đúng. Bây giờ chết à? Anh <laughs> à, đó của phi chẳng phải luôn. <laughs> ngọc bội kim, ngọc bội kim này anh à, lái ta, ngọc bội kim này em vứt cho anh Nai rồi. Ê, sao Thi không đánh? Ngọc bội kim nãy uh, Nai cầm rồi. Đủ phi lên trên đây nữa, bất cần chết rồi mà phải với trần vậy ta làm thằng không phải đâu thằng ma là thằng nào đây nè cho bài thành đấy về đi đủ xanh nếu phi trần thì cạch đặt tin nhắn thì về về về về về dùm một cái đủ xanh đồ sát em ơi đồ sát em ơi má máu trắng là phi trần cái quần què đồ sát giờ này cũng phi trần cái đồ nút nút hết mạo danh nó nó nghe nó nghe ờ. like nè nó nghe like nè phi trần thì phi trần thằng thằng, thằng, thằng phước nam đồng nó chạy lên đó à rồi đúng phước rồi đồng hôm nay nó cầm phước em mì thấy nghi nghi rồi à ok ok đập chết bà luôn đó đập chết mẹ luôn rồi ừ. chứ tôi đang coi youtube mà tắt phụ khỉ máu trắng rồi đánh gì nữa máu trắng còn phụ mày đâu quýnh cho chỗ cái nick con lửa lan đam mà chết mẹ nó đi ngựa lan đam mà đồ sát phi trần cái quần què đủ nó đổi màu như thế ông nói tục tù sắc mà luôn má mày lì không rồi quen ra gà thì trần quế nổi lên nó đổi màu luôn không ừ, phải ừ, nó đổi màu luôn sao không lì này lì này lì này lì này phi trần phi đồ giấy mạo của mày giấy mạo phe mình hả dạ, mày đó lao nháo quen rồi ok nam mày lao nháo quen phi trần là lên làm việc lại với phước nam đồng nha <laughs> số đánh đến chết cầu ờ yêu, yêu cầu cho nó chuyển bả trên đi nha ngao ngao ngao ngoài nói gì bả trên vô điều kiện đi đỡ đỡ mày khôi đỡ đỡ sốc một chút ừ lâu nhau mày đây. tại sao lại là phi tần tại vì sao vì nó ừ, dám mạo qua cũng ngứa kia đây đang coi live youtube nè đó tay kia phút đụng mấy chị lên thằng nào phút nó đập chị lên để giờ <laughs> ừ, chị lên cho em dạ. mèo phi trần nữa ừ mà vậy dạ, dạ. không động cho con tôi gần ngủ vậy chứ tay kia ôi mà tay này sinh lực lực ờ, kháng độc cũng được này dạ tôi nhẫn kim cùi quá vậy tôi về tôi chán nấu ăn ngồi hết rồi rác anh này tôi cũng nấu luôn được bao tay một nhẫn một tay một bao tay một nhẫn một tay một nhẫn rồi ok, để coi anh em đọc được gì cho anh em cho xem nha Rồi, phù giờ thành đó anh em ơi Anh nai còn một con mà, lý mật sầu đúng không? Đây anh em ơi, coi anh em đọc được gì đây Đúng rồi, còn con lý mật sầu luôn Đây anh em Vừa rồi ngày chính bó chặn cái gì Kim Sát thương 37, đủ con này có tóc nó ngon nha Không có tóc kim đây cái này đây tống kim vẫn được mà ngọc bòi ngọc bòi này lái được anh ơi ngọc bòi này ngọc bòi này uh, hồi nãy anh nai có có ngọc bòi kim á Đồ sinh lực 182 quay sao cái nón phái chướng Ai đi chuẩn đêm hành lắm cái, cái nón này đẹp Quay quay chuyển hóa 10 nữa kìa Nón này ai đi ai đi con lôn chuẩn đêm hành là mang được ấy Sinh lực cao Chuyển hóa 10 nữa nha Có trừ tích hổ đó Trừ hổ đi chuẩn đêm hành à Đúng rồi trừ tích ừ. hổ luôn Cũng đúng à, cái nón cái này thực sự nó liên thêm cái tóc nữa là về bờ luôn này mà Đồ tóc 20 nữa ngon nha Đồ má 3769 luôn mà Tóc được thì nói gì nữa à. 20 thôi Không cần 30 đâu rồi là rút cái nón nào đưa cho chị tích hổ xài được cái này đỡ cho giải đấu kim luôn á à chứ khó sai được đúng không cái cái này thì anh em nào hóng binh thì lấy cái sắc thương dùng một chơi vui nè cũng được cái đó đi tống kim vẫn ngon mà ừ cái này đi tống kim vẫn ngon mà kim căng lắc mà đỡ lại hóng binh đỡ lại hóng binh rồi ừ. cái đó hóng ra nỏ ra đâu cái cái cái, cái ngập bòi trên ban lá bốn vô nơi bên này có bao tay này nè bao tay được hai ba qua chặn chính đi cứ giao cho long địch chài nó hoán hết đi không được rồi đây, nói rồi. Nhiều là gì anh tông gì giao đồ anh tông ơi được ít đồ này ngọc bội nón một số cho anh em trong ban rồi tương dung bắt hỏi đi ngủ hôm nay không có gì hôm nay được hai nhẫn làm chậm cũng ok anh cần hai nhẫn làm chậm ngọc bội kim này ông bốn vô đường đó không ta đánh đòn cái mà cái này cũng bình thường không được đẹp lắm sinh lực lực kháng độc 16 rồi bao tay này bao tay kim kháng độc 23 sinh lực 86 x nội lực 6 x nhẫn kim sinh lực 8 x của bác làm gia tấu rồi ok anh em ơi đây cho anh em xem đồ nha đây anh em ơi vừa rồi thì được ít đồ như là uh, mấy cái đồ tầm trung cho bang đồ làm giả tấu cái này cho bang cái này cũng cho bang anh em nó ờ, sinh lực 182 nội lực chuyển hóa sát thương cái này mà chuẩn con long đao đánh xích năm hành thì cái nón này vẫn đẹp em mà con long đao chuẩn năm hành thì à, sẽ xài vũ khí kim rồi nón kim nhẫn chân thủy và giày thủy đó kết hai dòng bao tay này thì cho thiên nhẫn nè cho ban thiên nhẫn chấn động sinh lực lực cũng được cái bọn này cũng vậy rồi nhẫn này nó làm giả tẩu bỏ ra luôn nhẫn giả tẩu chả cái quần như vậy gì rồi một cây vũ khí sát thương dòng một cái này đỡ hóng binh ra cây vũ khí nào gì đó thì anh em có thể đánh tống kim hợp lý không bao nhiêu nhưng mà nó cũng hợp lý nè nếu mà ra được cái ờ, đẹp đẹp thì có thể có người xài à, cái này thực sự thêm dòng tóc nữa ngon rồi đây là hàng hot này em một cái nhẫn 540 thông pháp 16 tiếp tục một nhẫn 540 dòng 1 sinh lực nỗ lực 59 và 25 tiếp tục một nhẫn 540 hiện tại đang cần hai nhẫn 540 nữa nè nó để đánh tăng trưởng môn tăng nhân vương 540 sinh lực 115 nội lực 35 rồi nhấn tiếp tục 540 sinh lực nội lực 80 và 100 đó anh em nào có mua cái món nào này một cái nhẫn làm uh, kháng uh, may mắn uh, dòng 2 cho thiên mang luôn anh em nào có mua thì liên hệ luôn rồi một ngọc bội uh, kim ngọc bội kim nữ sinh lực lực đó. ai lấy không anh em cái này thì cho anh em trong bang nè ai cần không anh em hai này ai lấy này ai lấy này rồi ok anh em ơi đó ở bắt uh, số 14 này thì được những đồ như vậy khá là ok ừ. rồi giao dịch với trần Tùng nhé rồi anh em xem video bắt số 14 này đừng quên đỡ lại cho video của Khải uh, lệnh bài bot lần này sang dùm anh em trong bang thì thực sự là gọi là về bờ đó nè sang chỉ vài con thôi mà rất là nhiều đồ đó vài món em chậm khá đẹp luôn em ơi rồi cái nhẫn này bèo lắm hơn triệu nè 15 kim và những món làm chậm như thế này thì cũng được giá cũng tầm 4 à, đến 5 kim 6 kim tùy theo nhẫn đẹp nhẫn xấu đẹp nhẫn dòng một này hơi có giá này dòng một có giá hơn có thể là được à, khoảng 7 à, đến 10 kim những món những nhẫn dòng một này hiếm lắm nè dòng một này hiếm lắm đường môn xài rất đẹp phái nó cần dòng một thì rất là nhiều cần phái cần dòng một đa số đường môn dòng hai thì cũng ok ok em nhớ tại bắc cam đây rồi ok